đây là một cái dự án à, lớn nhất của tỉnh à, cái dự án Novavox là nó có một cái quan cảnh rất là đẹp nằm à, một bên là sườn đồi và một bên là biển và như một là cái à, thành phố thiên đỏ cái dự án này thì thì mình thấy là cái dự án nó rất là to rất là lớn so với cái cái cái cái, cái hình dung của mình trước khi đến đây cao tốc hoặc là sân bay nó hình thành thì những cư dân ở nơi khác chẳng hạn như người ta có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Bình Dương những người mà người ta có điều kiện tốt một tí người ta có thể có sở hữu căn nhà ở đây và người ta có thể trở về sau mỗi cuối tuần ấn tượng nhất là cái chỗ khu vui chơi thật sự thì nó rất là tuyệt vời sau khi mà làm xong tất cả mọi thứ thì con muốn quay lại dự án một lần nữa tại vì cái chỗ này nó ừ. rất là thú vị đối với con mình đang tham khảo Concept House Thực ra cái dự án lớn và nó có nhiều tiện ích xung quanh Hy vọng nó sẽ ờ, có điểm nhấn cho Bình Thuận trong tương lai Tôi tham quan đúng cái dịp lễ cho nên tôi thấy là mọi người ở đây khá là đông Hy vọng rằng nó sẽ phát triển tốt và mọi người sẽ thu hút được khách khách tham quan nhiều hơn Tôi nghĩ rằng là đây là một cái điểm đến sẽ thu hút khách à, từ các ờ, nơi khác trở về với Bình Thuận